mau sa cho cầm rô cầu tâm nam tôi đi nấu cao nào ăn cơ khoai lấy tiếp nay chi yom cơ phùng gặp có kham lấy vì chúa thu mang ai theo phù ba tơ coi ba thì cô dùi cười lúc đây Yang mau sa cho cầm rô cao tần lá tôi